đang uh, ờ, xin chào bạn đang uh, ờ, vừa vào kèo xong cái cần ờ, ba khúc play Cutter và Daiwa Việt Nam nhập khẩu của Daiwa China bác Fuji bác này bác thích màu xanh chọn bác đúng một tông vừa chỉ vừa vào cần màu xanh phối điểm phối cũng màu xanh đấy các bạn điểm phối màu xanh này, điểm phối màu xanh này, ở giữa này à, cũng à, phối à, chỉ kim tuyến màu xanh Đó. Đó, nhìn à, bên ngoài đẹp nữa các bạn Đây, buổi tối à, hải đang quay nó không được nét lắm tổng thể của nó đây rất là ok rất bóng vừa rồi hải đang à, đã quay video các bạn à, đang vừa vào xong à, keo của cần ban khúc Fly Cutter và Daiwa sản xuất đang Vixi xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của đang Vixi